Hello anh em, có nhiều anh em inbox hỏi mình là cách setup mắt cho người mới sử dụng ấy. Thì ở trong video này mình sẽ hướng dẫn anh em cách setup mắt nha. Ok, đường link tải app mình để dưới phần mô tả các bạn. Click vào link để tải về nha. Cái bản TRMOOC này ở trên CH Play nó sẽ không chạy được nha. Nên là các anh em là tải bản APK về để chạy nha. Sau khi mà anh em đã tải về xong anh em cài đặt lên cho mình nha. Mình ở đây mình cài đặt rồi nên là mình sẽ không hướng dẫn anh em nữa khi cài đặt xong anh em sẽ mở Aftermark lên cho mình nha ok và bên đây là cái giao diện tơm cho người mới sử dụng nha trước tiên để setup được tơm thì các bạn sẽ gõ các lệnh theo theo mình nha đầu tiên là pkg cách update này sau đó là ấn enter nha nếu mà mạng của anh em khỏe thì nó sẽ chạy nhanh nha còn mình mạng mình yếu nên là nó chạy hơi chậm một chút rồi ok anh em ở đây nó yêu cầu nhập y hoặc là n thì các bạn nhập y cho mình nha sau đó ấn enter nha anh em đợi một chút để nó loát nha mạng của mình hơi kém nên là nó sẽ loát hơi lâu anh em thông cảm nha Rồi ok, mình sẽ dừng video để nó loát được nha. Rồi ok, ở đây nó lại yêu cầu nhập y hoặc là n thì các bạn sẽ nhập y cho mình sau đó lại ấn enter này tiếp tục nhập khi rồi enter nha ok vậy là xong bước 1 nha tiếp theo đến bước 2 này các bạn nhập lệnh như sau pkg cách ốp tiếp tục là ốp đây là ốp update à lúc nãy là update rồi bây giờ ốp là grale Razer Book Razer Ok các anh em lại ấm Enter này Ok là xong nha Bây giờ các bạn nhập anh em nhập tiếp cái lệnh cho mình pkg cách install cách php e. anh em nhập y cho mình nha à, ờ, nhập y rồi enter này anh em đợi một chút để cho nó loát nha ok vậy là đã, setup xong nhá các, các bạn nhập tiếp cho mình một cái lệnh nữa nha trmux này trmux gạch ngang setup gạch ngang storage storage này đâu nhập storage sau đó anh em ấn enter này anh em bấm cho phép cho mình nha anh em bấm cho phép này. ok vậy là xong rồi vậy là anh em đã setup xong một cái tr múc giờ thì anh em có thể chạy được các cái file tool php hoặc là um, python rồi nha giờ mình sẽ nhập một cái lệnh bất kỳ để chạy một cái file bot cho anh em xem nha cd cách store storage này Torres ờ, chéo emulate gạch chéo không gạch chéo ở đây mình có một cái thư mục nếu mà các bạn tải về nó sẽ ở thư mục download nha còn ở đây mình sẽ chọn thư mục riêng của mình là biết luôn gạch ngang một bitcoin sau đó là gì lsa nếu mà nó có hiện file bot php này thì ok nha hay em nhập đây hp fetchbot.php mọng kém ok vậy là đã được rồi nha anh em nha ok video của mình đến đây là hết nếu mà anh em cảm thấy video mình hay hãy để lại một like một share và một đăng ký kênh để ủng hộ mình nha ok cả bye bye anh em